thì quý vị đồng đi lên của mình hoặc là những người mà mình cảm thấy muốn lên phát triển với đam mê thì quý vị cùng đón mời giúp em ạ xin cảm ơn ạ Ừ, tôi biết là một người ở đây có ai nhìn của họ không ạ? à, và ca khúc sẽ đổi một người là một thu những nhìn quanh lần cuối dừng không bao tiếng vui gì chỉ cố che mắt lương compro you. thương cả thương lòng em buồn bao gồm cả cuộc đời của em em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày coi quên thiên đường vẫn chờ ngày em đến không còn tương lai em cũng chẳng còn thương ai sau bao niềm đau em mong rằng có khi được rồi đủ rồi 激昂的演奏。 vì ai khóc vì đau vì duyên mình ai to my mind. chúng tình đưa mãi Thanh dạ, Cơ xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều có còn đang ế độc thân không ạ? Ý là ý là em muốn đang gã bán ông anh của em Hồi nãy khi mà nghe ế thấy là khá là nhiều ờ, anh chị ở trong chương nhìn ha Hình như là xưa em sẽ có một ca khúc mà em sẽ hỏi ví dụ như cả nhà mình có một điều đặc biệt nào đó trong buổi tối hôm nay thì ờ, mong cả nhà mình sẽ tương tác với ca khúc đó nha còn bây giờ thì không biết em sẽ gửi mọi người ca khúc gì đây ta thì hồi nãy là anh đã quá buồn rồi quá mất nhọc rồi không? Cho nên là bây giờ tôi gửi gạt lại, gửi đến mọi người cái khúc đó màu hồng hơn, ờ, nó yêu đời hơn một xíu, nên ờ, là lời yêu nghi dại. À, yêu nghi dại. <laughs> Đúng rồi.